Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị trói chân thì ông còn tay, Chủ tịch Phúc đỡ đòn trong khó khăn Từ đầu năm 2022 cho đến nay, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi nước ngoài rất ít Gần đây nhất ông được đi viếng đám tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe ngay trước thềm Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam Như tờ Thể báo chấm đã đưa tin trước đây, vì giam ông Chủ tịch nước quá lấy giấy lên tin đồn ông Chủ tịch nước bị quản thúc nên dường như phe cánh chống ông mới cho ông đi nước ngoài. Tuy nhiên họ đã tước hết đặc quyền dành cho nguyên thủ quốc gia và để ông đi bằng máy bay thương mại một cách rất bất thường. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc. Tưởng rằng sau chuyến đi này ông Chủ tịch nước sẽ bị bứng khỏi chiếc ghế vì họ muốn đẩy ông đi để hạn chế sự sắp xếp chống đỡ của ông tại Hội nghị Trung ương. Tuy nhiên, kết thúc Hội nghị Trung ương, ông chủ lại một cách ngoạn mục. Nhiều người thì đánh giá đây là thành công lớn của ông Chủ tịch nước bởi họ không bứng được ông ở Hội nghị Trung ương lần thứ 6 thì khó mà bứng ở ông được Hội nghị Trung ương tiếp theo bởi phu nhân của ông không còn dạy gì tham gia các mánh làm ăn mới để rồi họ lại dùng cái cớ đó để đánh ông bay khỏi chiếc ghế của mình. Thực ra, ông Chủ tịch Phúc trụ được qua Hội nghị Trung ương lần thứ 6 là thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là ông lật được thế cờ. Hiện tại ông vẫn là dưới cơ họ cho nên ông dường như bị họ làm cách gì đó để giảm vai trò của ông trên cương vị là chủ tịch nước. Đó là trò chơi chính trị. Ông Chủ tịch Phúc đã tham gia thì đành phải chấp nhận luật chơi dựa trên mạnh điều khiển kẻ yếu chứ không dựa trên thứ luật nào cả. Vào ngày 13 tháng 10, bất ngờ bà Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có bài phát biểu quan trọng theo nghị thượng đỉnh phối hợp các hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, cũng như tiếp xúc và trao đổi với trưởng đoàn các nước. Thực hiện vai trò ngoại giao hình thức dưới vai trò nguyên thủ quốc gia là nhiệm vụ chính của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, ông Chủ tịch Phúc không đi mà thay vào đó là bà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân là điều hết sức bất thường. Đây là hình ảnh Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xuất ngoại thay ông Chủ tịch Phúc. Tại Việt Nam, người dân không còn xa lạ gì với trò đấu đá đến trí tử ở thượng tầng chính trị. Mỗi việc làm thất thường của các vị trong tứ trụ, bốn người hay nhóm 5 người chủ chốt tại Bộ Chính trị đều bị người dân soi rất kỹ. Có nhiều điều bất thường làm người dân suy đoán mà nếu thôi ngôn ngữ không thiện trí là thuyết âm mưu. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh nhiều thuyết âm mưu của dân còn đúng hơn những bản tin từ nhà báo của nhà nước. Nhiều người nhìn bề ngoài đánh giá ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngồi ở chiếc ghế hữu danh vô thực thì không có thực quyền, nên là người yếu nhất trong tứ trụ. Tuy nhiên, đấy chỉ là cái nhìn bề nổi. Phần quan hệ lợi ích chính trị ẩn đằng sau nó có nhiều người không thể thấy, nhưng cái nhìn phiến diện không thể đánh giá được sức mạnh của ông Chủ tịch nước. Và Hội nghị Trung ương 6 vừa qua cho thấy không phải thấy ông Chủ tịch nước không mạnh, mà có thể quật được ông ra khỏi chiếc ghế ông đang ngồi với việc ông Chủ tịch nước phải ở nhà trong nước và Phó Chủ tịch nước đi công tác thay ông cho thấy nhóm chống ông đang muốn trói chân ông là sự thật. Tuy nhiên, trói chân một đối thủ chính thì chưa chắc gì hạ được họ, vì ông còn có công cụ khác đỡ đòn. Nói cho dễ hiểu thì trói chân ông, ông còn tay để đỡ. Đây là hình ảnh dù ở thế mạnh nhưng ông Bộ trưởng Bộ Công an vẫn chưa lấy được chiếc ghế của ông Chủ tịch nước đang ngồi bị người ta trói chân thì cho thấy ông ở thế yếu. Tuy nhiên, trên vũ đài chính trị, nhiều người đánh giá Chủ tịch Phúc là người có võ. Dù ở thế yếu, ông vẫn giữ được chiếc ghế và ông Bộ trưởng Bộ Công an cố lấy cũng chưa thể làm gì được. Từ Quảng Nam ra Hà Nội rồi leo đến Thủ tướng và sau đó rớt xuống chức Chủ tịch nước. Dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất cho đến hiện nay, ông Chủ tịch Phúc chưa hề ngã ngựa. Đó là một thực tế, Tô Lâm không dễ đấu với ông.